Xin chào các bạn đến với kênh của mình Mình cùng uh, tiếp tục bây giờ chơi một tự game 3D Đó là tự game uh, Người Lạ còn vâng, đây là một uh, tựa game uh, Score Stranger Người Lạ chúng ta sẽ uh, vào, vào phần đầu tiên Mình uh, đang uh, ở cái phần chơi đầu tiên này thì chúng ta sẽ sử dụng cái uh, ngôi sao may mắn chúng ta sẽ cần phải tìm được Vâng, và chúng ta sẽ cần phải tìm đường có thể đường nó ở trong cái uh, uh, nhà bếp. Vâng, chúng ta đang à, đi vào trong cái uh, căn nhà. Đây là một cái căn nhà rất là đặc biệt của uh, ông người lạ. vâng ôi là mình uh, vừa mới bước vào đã bị ông uh, người lạ này, ông độc thân này, ông ấy đang đuổi theo mình. Mình uh, phải tiếp tục chạy mình sẽ chạy à, vòng quanh nhà ông ấy để cho ông ấy mệt à, hết cả hơi à, thì ông ấy không đuổi mình được nữa rồi mình đang chạy ra khu đằng sau nhà đó sau mình tiếp tục chạy vòng tiếp tục ra đằng sau nhà ông ấy để cho ông ấy mệt xem ông ấy có bắt mình không vâng chúng ta không nên để ông ấy người lạ này bắt ông ấy bắt thì sẽ chúng ta sẽ còn nguy hiểm hơn là ở với tựa game Scaling Teacher 3D vâng mình à, bây giờ mình sẽ trèo lên à, vâng bây giờ mình sẽ nhảy qua cái chỗ khu này vâng chúng đây là cũng là một cái lọ đường và chúng ta có thể lấy cái lọ đường này ở trong đây và chúng ta sẽ di chuyển đến cái chiếc uh, à, vọng mà uh, ông ấy hay nghỉ vào buổi à, trưa chiều vâng mình sẽ đổ đường vào đây để cho bọn kiến nó sẽ leo lên đây để uh, tha cái chiếc đường này đi ok chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi mình uh, tiến hành trèo lên hẳn ở trên cái uh, căn mái nhà trên đây và mình trèo thẳng lên, lên trên đây lên trên đây thì ông người lạ này sẽ không phát hiện ra mình ok chúng ta rút luôn cả thang cho chắc ăn nhá và mình rút luôn cả thang để để cho chắc ăn rồi ông ấy có làm gì mà có cánh để trèo lên trên đây được chưa và vâng, mình đã cầm mất chiếc thang này rồi vâng đây là một sự kiện những chú kiến li ti bé nhỏ này à, di chuyển à, đến à, à, vị người lạ này và sẽ tiến hành bê ông ấy đi vâng những chú kiến bé nhỏ đang bê được à, à, à ông à, đắc doai đến ông Scary Stranger đi vâng chúng ta sẽ vào phần tiếp theo vâng xem ông ấy đang à, lái đoàn tàu lái đoàn tàu của đồ chơi vâng chúng ta sẽ tiến hành à, nhiệm vụ cái phần này để cho ông ấy có một cái hành trình khác vâng chúng ta có thể sử dụng cái ngôi sao may mắn vâng chúng ta sẽ cần phải tìm cái một lọ à, tìm nhanh cái lọ keo dán vâng cái lọ keo dán này thì ở trong cái phòng ngủ tầng trên phòng ngủ ở tầng trên là các bạn à. vâng mình sẽ bắt đầu thôi vâng à, mặc dù là có phương án như thế rồi mình à, sẽ cần phải vào cái nhà kho này trước mình sẽ à, di chuyển vào trong cái nhà kho này thì chúng ta sẽ tìm một số cái vận dụng đó là cái búa này rồi thì cả một cái tua vít nữa vâng đây có một tua vít này chúng ta sẽ dùng cái tô vít này để chúng ta có thể là à, tháo là những cái à, con ốc ở trên cái đoàn tàu đấy vâng mình có mình có thể phá cái chỗ này ra để chúng ta có thể là chạy đường à, thoát tân nếu bị ông ấy người lạ này tóm ok chúng ta nhập thêm cả một cái phá khóa này đối với uh, Scout Exchanger này thì chúng ta có thể sử dụng các cái vật dụng búa rồi thì cái uh, ta có thể sử dụng búa vào các cái à, các cái à, que sắt này thì chúng ta có thể mở cửa rộng ô ông cái người lạ kia vâng chúng ta sẽ lé vào đây để cho nghe không bị phát hiện ra vâng mình à, sẽ tiếp tục ờ, ra đằng ờ, phía sau nhà này vâng chúng ta có thể ra phía đằng ờ, sau nhà này thì chúng ta có thể mở cái cửa này ra đây có thêm thêm cả một cái cái que sắt này cái que sắt này chúng ta có thể mở được cửa đây ra vâng chúng ta xem có ông người lạ không vâng các cái chiếc bẫy chuột này đang có Ờ, khắp mọi lời các bạn ạ và mình cũng uh, nhặt lên wow lại gặp ông người lạ rồi ông ấy lại đuổi theo mình rồi vâng trong đây thì uh, trong cái phần game này thì ông ấy luôn uh, uh, dình dập mình vâng không biết uh, ông ấy còn có ở đây không vâng có lẽ là mình sẽ vứt cái bẫy chuột này nó ra ngoài đây thì chúng ta có, có thể là di chuyển cách an toàn Vâng, ông ấy như đang à, đi xuống à, tầng rồi. Mình này trèo lên trên à, tầng. Vâng, chúng ta sẽ cần phải di chuyển vào trong cái nhà ngủ ông Và chúng ta có thể nhảy qua đây. Ok. Vâng, đây là chiếc đoàn tàu và cái căn phòng ngủ của ông ấy ở phía đằng trước kia. Vâng, chúng ta sẽ đi vào trong đây. Đấy, và vâng, đây là một cái lò keo rán. Vâng, chúng ta có thể đổ cái này nó lên trên cái tàu còn vâng, đây là một cái gạt đường dây mình sẽ gạt này ra ông ấy lại đuổi theo mình rồi mình sẽ chạy vào và cầm cái cầm cái lọ keo dán này đổ lên chim đoàn tàu và ông ấy thì cứ nhấn nó vào trong đoàn tàu này đã đổ được rồi còn bây giờ mình phải chạy đường thoát thân thôi và không ờ, kịp để chúng ta sử dụng cái tô vít rồi còn vâng, ờ, mình sẽ cần phải ờ, chạy ra chỗ khác mình sẽ quay trở lại chờ ông ấy ờ, đi ra chỗ khác ờ, để chúng ta sẽ quay lại và làm cho cái ờ, cái tay điều khiển của đoàn tàu đấy nó sẽ mất tác dụng và mình sẽ tiếp tục nhảy qua đây và ông ấy đang đi xuống dưới rồi và mình sẽ di chuyển nó vào đây rồi đấy mình chỉ cần nhấn vào cái là thế là chúng ta có thể tháo ra rồi ok chúng ta sẽ tiếp tục uh, di chuyển nó qua đằng sau này chúng ta có thể nhảy nó ra ngoài vâng chúng ta có thể có thể không thích ra ngoài thì chúng ta có thể ờ, trèo lên ờ, trên cái cái khu ngồi nghỉ mát xong nhà này à, mình cũng trèo lên máy trên này và mình có thể kéo lên đây vâng trên đây cũng có thêm một cái à, để mở ổ khóa nữa đây và mình ở trên đây thì chắc ăn rồi ông ấy chắc chắn là sẽ không à, phát hiện ra mình ở trên đây vâng và kết quả ông ấy đang à, lại chơi đoàn tàu tiếp mà vâng không ngờ đoàn tàu đang di chuyển nó sang phía khác rồi Vâng, cái đoàn tàu đã đổi hướng và di chuyển nó vào trong một cái bể nước và làm cho ngài đã đang roi lại nghịch nước rồi. Vâng, chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ này và mình sẽ tiếp tục với phần uh, chơi nhiệm vụ tiếp theo. Vâng, chúng ta lại bị quảng cáo một xíu nhưng mà không sao. Vâng, ở cái phần này thì chúng ta đã à, ngăn cản cái việc là uh, ngài uh, lạ này ông ấy à, không nên sử dụng các cái à, thứ này vâng đây là một cái à, khẩu súng vâng chúng uh, và, và rõ ràng là cái cái của ông ấy đang có cái mật khẩu cái mật khẩu đấy thì chúng ta được khóa một cách bằng mật khẩu và chúng ta sẽ cần phải vượt qua vâng, chưa bây giờ mình à, đang à, hết mua xong may, may mắn rồi và chúng ta à, cần phải chúng ta đã biết được là cái khu phòng ngủ chúng ta sẽ cần phải di chuyển lên trên cái khu phòng ngủ của ông ấy và để thực hiện cái nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ cần phải lấy một cái nút cái nút này để chúng ta có thể bịt cái khẩu súng vào cái nút chai cái nút chai này thì chúng ta sẽ lấy nó ở trong cái nhà bếp à, trong nhà bếp này sẽ có các uh, thứ đồ uống và vâng, mình sẽ mở tủ lạnh ra đây đây là một cái nút chai rượu vang đây vàng vàng và mình lấy cái uh, đây là một cái van mà chúng ta có thể lấy được cái ờ, nút chai này ok rồi vâng và mình sẽ tiến hành uh, đi lên trên uh, nhà vâng và mình sẽ cần phải di chuyển lên trên ờ, phòng ngủ vâng cha ông ấy đang ở trên ờ, tầng trên và ông ấy đang đi xuống mình ờ, đi quen thuộc theo cái hướng cầu thang cầu thang ở bên cạnh nhà này cho mà mình sẽ di chuyển nó lên trên đây còn theo cái búa thì chúng ta có thể mở cái khóa ra rồi vâng, ra đây nhặt cái bẫy chuột này rồi mình sẽ để cái uh, bẫy chuột uh, nó vâng mình sẽ nhảy qua đây ok ta có thể để cái bẫy chuột lên đây để ngăn cản việc ông ấy uh, di chuyển lên vâng và mình bây giờ mình uh, di chuyển vào trong cái phòng uh, ngủ của ông ấy vâng đây là một cái khu có bằng vàng có sẽ có cái mật mã nó để chúng ta có thể mở cái ờ, cái giảm vào mình nhấn vào đây mật mã đó là 9437 vâng ông ấy viết vào trong cái giấy nhớ này để ờ, khỏi bị quên vâng ờ, mình di chuyển nó vào đây và chúng ta sẽ mở cái mật mã ở đây 9437 ok và đầu tiên chúng chúng ta sẽ cần phải dùng cái à, này để chúng ta có thể à, đổ cái à, thứ bột nó vào đây và thêm vào một cái viên này và chúng ta để thêm một cái lút chai và chúng ta lấy ở bếp vào chúng ta sẽ cần phải đóng cái cửa này lại không đóng vào thì sẽ bị ông ấy phát hiện ra và, vâng. và mình bây giờ mình sẽ tiến hành di chuyển nó ra ngoài và vâng, có rất nhiều các cái vật dụng để chúng ta có thể mở các cái cửa khóa và vâng, ông ấy đang ở bên ờ, phía ngoài và mình ờ, tiếp tục ờ, đi vào trong cái khu đây khu chơi thể thao vâng, ok chỗ này có lối ra đấy à, tuyệt vời và chúng ta có thể là nhảy luôn nó ra ngoài cũng được rồi mình nhảy luôn luôn ra ngoài mật khá là đông là ờ, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi và, vâng, và mình ờ, có thể ờ, cầm cái thang này mình có thể trèo lên cái khu mình vẫn hay trốn quen thuộc đây đây là cái khu mà mình hay trèo lên trên đây trốn và mình cũng uh, quên mất là ở trên đây cũng có một cái cầu thang rồi và mình có thể dựa một cái thang nó vào đây được vâng, và chúng ta có thể trèo nó lên trên đây và, vâng, và coi như là chúng ta đã hoàn thành xong ờ, nhiệm vụ rồi và vâng, xem ông nghe sự kiện ông nghe đã làm gì với lại một cái thứ đồ chơi như vậy vâng đây là một trong buổi ờ, ông ấy uh, sử dụng nó vâng ông ấy đang ờ, lôi ra để dọa con chim vâng vâng và đây là kết quả à, thảm hại trước khi sử dụng một cái đồ vật đó và chúng ta không nên sử dụng cái đồ vật vừa rồi vâng và mình sẽ vật vào tiếp theo ta sẽ xem ông ấy đang ờ, sửa cái đèn chụp vâng với nhiệm vụ lần này của chúng ta sẽ cần phải ờ, ờ, tạo một cái bẫy vâng đây là cái dây đen và vâng, chúng ta sẽ thay cái dây đen này bằng một cái dây thừng vâng và chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái thang này và chúng ta à, tiếp tục à, sẽ di chuyển vào trong cái gara auto di chuyển vào trong cái gara auto này chúng ta lấy một cái thang và một cái ở, ờ, ở, ờ, ờ, ở đây là một cái thang này ở đây xem có cả cái lọ bình sơn ở đây mình sẽ chọn màu sơn đen bởi vì cái dây vừa rồi là dây màu đen và chúng ta có thể là thêm cả cái muỗng này à, bây giờ mình chạy nó ra ngoài cái này mình cầm đồ khá là nặng nề còn cái, cái chiếc thang ờ, khổng lồ đấy chứ bình thường mà bê cái chiếc thang và cầm ờ, những vật dụng này đi qua nhà đi đột nhập vào trong cái căn nhà như thế này là quả một điều rất là khó khăn nếu mà chúng ta ở ngoài thực tế vâng trong cái tự game này đó là chúng ta chỉ mang tính chất uh, khuyến khích các bạn là chúng ta chỉ mang tính chất uh, giải trí chúng ta mở khóa cái trò chơi thôi chứ là không phải là chúng ta áp dụng cái điều này nó vào trong à, thực tế vâng mình đang à, lấy một cái để chúng ta mở cái ổ khóa này ra để chạy cho nó nhanh vâng và chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ cần phải đi à, vào và đi có thể đây lấy một cái kìm vâng cái kìm thì chúng ta sẽ cần phải vào cái khu này và chúng ta sẽ lấy một kìm và sơn đèn cái sợi dây này và cái sợi dây này cũng có nó ở trong ờ, dưới bếp là các bạn ạ các bạn ờ, đi qua bếp rồi đi vào cái phòng tiếp theo thì cũng có một cái sợi dây này nó để ở bên ờ, bờ tường bên ngoài mình có thể lấy sợi dây này nó ở bên ngoài đó cũng được và chúng ta có thể lấy nó ở trong đây bởi vì ở trên đây là nó có kìm nên là một cái kìm để chúng ta có thể là cắt sợi dây điện và chúng ta không sử dụng cái sợi dây kìm này thì khi chúng ta trèo lên mà cắt dây, dây, dây, dây điện thì chúng ta đã bị giật và không hoàn thành nhiệm vụ và vâng, đây cái đèn chùm này nó đang bị hỏng và chúng ta sẽ cần phải để một cái thang này thì chúng ta có thể trèo lên đây, chúng ta để một cái thang nó vào đây ok chúng ta cần phải để thang vào đúng vị trí nếu mà các bạn không để vào đúng vị trí thì chúng ta có thể là à, khó mà trèo lên đây được và, vâng, và mình sẽ thay cái dây bằng cái dây thừng sơn đen và sử dụng thêm cái à, kìm để chúng ta cắt cái sợi dây xuống và bây giờ mình à, hoàn thành rồi mình sẽ treo xuống trước khi hoàn thành thì mình cần phải tạo cái thắt nút nó ở đây và mà di chuyển nó vào cái sợi dây này. mình nhấn nó vào cái phần đầu đấy đây chúng ta đã tạo thắt nút và chúng ta che đi ok thì chúng ta có thể là giấu cái thang đi để cái thang đó thì sẽ bị phát hiện mà thôi à, bây giờ mình sẽ chạy ra à, khu nhà bếp à, khu bếp này và khu chạy ra cái khu gara để à, chạy nó ra ngoài vâng và cái phần à, tựa game của chúng ta sắp kết thúc rồi vâng và chúng ta đang à, chạy nó ra ngoài và xem uh, uh, ngày độc thân này của chúng ta xem uh, có sự kiện gì xảy ra vâng ông ấy đang bị uh, phát hiện ra một điều kỳ lạ à ông ấy đã bị ờ, treo lên sợi dây và rồi và nhìn thế giới rất là ngược vâng và xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình cảm ơn các bạn